đất quê mình rừng thâm u lặng lẽ có hai người tình trẻ yêu nhau nhưng đành cách xa chàng rời quê chiêm hoa nàng năm tháng chờ chờ xa giữa đất trời chim hoa những công trình nguy nga rạng rỡ sắc hoa trên đỉnh tháp đèn cao sáng niềm tin tương lai những dòng suối lượn quanh chốn thiên thành ngày mai dư mùa xuân xanh mãi dư tình yêu đẹp mãi như truyền tình yêu nhau nhưng đành cách xa chàng rời quê chiêm hoa Nàng năm tháng chờ trông Nước mắt hoa rồng đơm Gửi bao thương nhớ theo sông Đi cuối đất cùng trời sông tây khơi dòng điền sông nay điểm sáng bừng lên giữa núi rừng quê kịch đàn bay xa giữa đất trời chim hoa những công trình nguy nga rạng rỡ sắc hoa trên đỉnh tháp đèn cao sáng niềm tin tương lai những dòng suối lượn quanh chốn thiên thành ngày mai dư mùa xuân xanh mãi giữ tình yêu đẹp mãi như truyền tình chim hoa đàn then bản làng này thay nhiều quá để chân ai lạc lối về nghe thiết tha vinh quang tiến bình bóng bạc xưa như vẫn còn đây tiếng ơi là cô em gái tây chứa tràn vang vọng rừng núi chiêm hoa nhớ mãi tiếng hát em rừng núi vang mãi câu nọ người anh đi trong xanh xanh rừng đi bên em trong ngập ngừng tình yêu nghe xôn xao xôn xao rừng nghe mênh mang mênh mang trời mùa xuân thiêm hoa nhớ mãi tiếng hát em rừng núi vang mãi câu nọ người thiết tha vinh quang tiến bình bóng bác xưa như vẫn còn đây tiếng ơi là cô em gái tây chưa tràn vang vọng rừng núi chiêm hoa nhớ mãi tiếng hát em rừng núi vang mãi câu nọ ơi anh đi trong xanh xanh rừng đi bên em trong ngập nghe xôn xao xôn xao rừng nghe mênh mang mênh mang trời mùa xuống xanh biếc mơ màng núi dồn soi hương bóng nước thành nhà màng mênh mang mênh mang anh có về thăm tuyên quang bóng đá tân trào rực sáng trong ta vang tiếng cười và vang tiếng hát nhớ về một thời chiến khu xưa bình ca ơi bình ca đây bên nước mộng tàu giặc năm xưa dòng ơi, dòng mùa thơm hoa trái, lối xanh anh có về thăm tuyên quang rừng xanh xanh biếc mơ màng tôi dùm soi gương bóng nước thành nhà mặc mênh mang mênh mang anh có về thăm tuyên quang bóng đá tân trào rực sáng trong ta vang tiếng cười và vang tiếng hát nhớ về một thời chiến khu xưa mình ca ơi xanh nương chè